Hello xin chào anh em nhé Chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá Ngày hôm nay thì mình có lên cho anh em một cái trận đấu tâm điểm vào buổi tối ngày hôm nay Cũng như là vòng này của ngoại Anh rồi Trận đấu giữa Arsenal và Liverpool sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ 30 trên sân vận động Emirates anh em nhé Anh em nào mà chưa biết uh, đi kèo nào cũng như là chưa biết chọn đội nào để chơi Thì anh em có thể uh, xem lại cái video cũng như là cho mình một like và một đăng ký kênh để anh em chúng ta có thể nhận được những video nhận định cũng như là soi kèo sớm nhất của mình và đặc biệt buổi tối ngày hôm nay còn rất nhiều những trận đấu khác nữa mà anh em chúng ta có thể đầu tư. Thì anh em nào mà thật sự muốn theo mình cũng như là đầu tư bóng đá một cách chuyên nghiệp thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo cũng như là Telegram cá nhân của mình nhé. Mình sẽ cho anh em tham gia vào cái nhóm bet thủ mà mình đang hoạt động, đang cho anh em hoạt động ờ, ở trên ờ, nền tảng Telegram để mình có thể đẩy kèo cho anh em đỡ mất công phải là Ờ, cứ anh em này anh em nọ xin kèo sau này mình lại phải đẩy cho từng người thì nó rất mất là thời gian anh em nhá Đấy. <clears throat> và dạng sáng ngày mai sau cái loạt trận buổi tối sẽ là một trận dạng sáng ngày mai cũng ờ, mình nghĩ rằng rất nhiều những anh em quan tâm đó là trận đấu giữa Everton và Manchester United à, trận đấu trước thì MU đã chiến thắng uh, với tỷ số là 3-2 trước Omonia. Uh, mình nghĩ một chiến thắng cũng khá là gọi là khá là gay cấn của MU. Mặc dù trận đấu lấy MU chơi trên cơ hoàn toàn anh em, có có giai đoạn là MU đã ép sân đến mức mà mình nghĩ rằng uh, Omoria đã gục ngã tuy nhiên thì uh, nghịch lý nó lại trở lại khi mà ép sân quá nhiều mà các bạn không ghi được bàn thắng thôi thì đội bóng chắc chắn là sẽ nhận lại những kết quả không tốt. Đấy là Omonia là đội bóng mở tỷ số trước. Đó. Và quay trở lại với trận đấu của chúng ta ngày hôm nay Trận đấu nào trận đấu này thì à, MU sẽ đi làm khách trên sân của Everton. Hiện tại thì cái mã kèo handicap đang là MU chấp Everton 0.5 anh em nhé. À, điểm qua một chút về đội hình. Hiện, à, đội hình của Everton trong trận đấu này sẽ đối đầu với MU với đội hình đấy là 4-3-3. Còn về phía của MU sẽ xoay quanh vẫn là đội hình đấy 4-2-3-1. 4-2-3-1 và tất nhiên rồi à, với đội hình 4-2-3-1 này mình cũng nói khá là nhiều trên kênh mình rồi đúng không? một đội hình ờ, rất gọi là gần như là hoàn hảo ở cái bóng đá hiện đại ờ, trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên nó dựa rất nhiều vào cầu thủ số 10 và à, số 10 không phải là cầu thủ mặc áo số 10 đâu anh em nhé. Số 10 đây là cầu thủ đá ở giữa sân đây này. Đó là vị trí của Bruno Fernandes. Đấy. Và tất nhiên rồi thành bại của MU trận đấu này sẽ phụ thuộc vào rất nhiều vào Bruno Bruno Đấy, một số 10 làm rất nhiều những cái vai trò cũng như cần một số 10 thật sự là có trình độ anh em. À, mình đánh giá rằng Bruno uh, thật sự mà nói thì nếu như chơi với đội hình chiến thuật 4231 này nếu mà cứ MU mà cứ giữ vững Bruno ở vị trí này mà không có một phương án nào thay thế mười một cầu thủ khác có thể những cái trận đấu như thế này này có thể là Ten Hag sẽ uh, cho Bruno đá vào một vị trí khác để chám vào đấy là một vị trí như là Eriksen hoặc là uh, một người nào đấy khác đi để có thể uh, so sánh một chút về cái lối chơi cũng như là cách mà Bruno cũng như là một cầu thủ thay thế anh ở vị trí này sẽ thể hiện có đem lại cái hiệu quả tối ưu nhất với cái số số 10 trong cái đội hình 4231 không? Đấy, mình cũng uh, đang rất mong rằng là Ten Hag sẽ có một chút thay đổi uh, vào buổi tối uh, vào sáng ngày ngày mai còn quay trở lại với Everton uh, Everton được đánh giá là đội bóng sẽ phải trụ hạng trong năm nay anh em uh, Thật sự mà nói thì những cái thời gian qua uh, Everton đá rất là biết bát Khi mà họ đã mất đi khá là nhiều cầu thủ trụ cột rồi Và đội hình dạng sáng ngày mai họ cũng vậy thôi Họ cũng sẽ thiếu vắng rất nhiều những cầu thủ đang dính chấn thương Một loạt luôn anh em ạ Đấy, Godfrey, uh, Hoggett này, Mina, uh, Peterson to send và có thể sẽ có sự thay uh, quay trở lại của Calvert Lewin. Đấy. Còn về bên phía của MU à, ờ, một tin vui cho các cổ động viên MU thôi, đấy là Harry Maguire vẫn đang chấn thương anh em. Đấy. Harry Maguire vẫn đang chấn thương. Không thể à, trận đấu này thì à, Harry Maguire sẽ à, không thể ra sân thi đấu và cặp đôi trung vệ của MU trong trận đấu này vẫn sẽ là Varane và uh, Lisandro Martinez thôi. Mặc dù uh, Varane uh, ở cái trận đấu mà để thua uh, Manchester City ấy, anh cũng gặp một chút cái thấn thương nhỏ, tuy nhiên thì uh, chắc là anh cũng đã kịp quay trở lại để có thể uh, đá trong cái trận đấu này. Và tiếp theo đấy là sẽ có có thể sẽ có sự quay trở lại của Van der Beek cũng như là Wan-Bissaka À, vị trí của Wan Bissaka thì hiện tại thì mình nghĩ rằng là rất khó để có thể cạnh tranh khi mà ở vị trí ờ, hậu vệ cánh hay kể cả cánh trái cũng như cánh phải thì vẫn còn đó đấy là uh, à, Diogo Dalot cũng như là Malaysia và Luxor đấy nên là cũng rất khó để um, mình ờ, cũng uh, nói chung là MU cũng không quan trọng cái đời hậu vệ cánh thời điểm hiện tại đâu mà quan trọng nhất như mình nói ở đầu video rồi đấy chính là vị trí của Bruno Fernandes mình vẫn mong rằng là uh, Donny van der Beek sẽ có thể đá vào vị trí của Bruno Fernandes trong cái trận đấu này hoặc hoặc là có thể rằng là Ten Hag sẽ thử nghiệm đấy là cho Fred đá vào vị trí này đi. Đấy. Đá vào vị trí của Bruno Fernandes à, vì à, mình không đánh giá cao vị trí số 10 của Bruno Fernandes trong à, thời gian gần đây cũng như là à, khi mà anh đến với à, Manchester cũng như là mùa giải năm nay bắt đầu. Ờ, thật sự là Bruno mình ờ, không có đặt niềm tin quá là nhiều đúng không? Kể cả anh em nào mà đã nhìn cách đá của Bruno những thời gian gần đây thì anh em cũng biết rồi, quá là thất vọng với một cái bản hợp đồng như vậy đến với MU. Và quay trở lại với kèo của chúng ta nhé. à, <clears throat> ờ, kèo chấp là 0.25 thì tất nhiên rồi, mình à, một fan MU, mình chắc chắn mình sẽ đi MU trong trận đấu này. Mặc dù là mình nghĩ rằng cái tỷ lệ kèo này cũng là cái tỷ lệ kèo được khá là thấp để chúng ta đi MU đấy. Đấy. 0.25. Không chỉ là mình là một fan của MU đâu nhá, mà nhìn vào cái tỷ lệ kèo thì mình chắc chắc chắn là rất nhiều anh em cũng sẽ muốn đi MU trong cái trận đấu này thôi. À, tiếp đến đấy là cái kèo tổng ờ, bàn thắng cả trận đi. Kèo tổng bàn thắng cả trận đang nằm ở mức đấy là 2.5 hoặc là 2.75. Một mức kèo mình nghĩ rằng ờ, cũng khá là mềm để anh em chúng ta vào với cái mức kèo là 2.5 anh em mức kèo 2.5 à, 3 bàn thắng trong một trận đấu như thế này mình nghĩ là rất dễ để xảy ra và mình sẽ ờ, dự đoán rằng là MU sẽ có bàn thắng sớm ở trong hiệp 1 <clears throat> đấy MU sẽ có bàn thắng sớm trong hiệp 1 hoặc là cả hai đội bóng này kiểu gì thì cũng sẽ nổ bàn ở hiệp 1 đấy và tiếp theo đấy là cái kèo thẻ hiện tại mình đang thấy kèo thẻ khá là cao 4.5 thẻ và với việc là trong đội hình của uh, ờ, MU ấy thì không có uh, Harry Maguire này là không có McTominay thì mình nghĩ cái việc mà xuất hiện thẻ cũng khá là khó đúng không? Uh, không biết là ở Everton, Everton thì sẽ có hai cái vị trí mà có khá là nhiều thẻ đấy là uh, Mikolenko cũng như là vị trí của Iwobi. Đấy, từ đầu mùa giải đến giờ cũng nhận khá là nhiều thẻ rồi đấy anh em ạ nên anh em cũng nếu như anh em mà muốn chơi kèo nào như mình cũng nói rồi anh em muốn chơi kèo nào thì anh em tốt nhất nên là nghiên cứu một chút về những cái kèo đấy đúng không ví dụ như là anh em uh, nghiên cứu kèo, kèo thẻ này kèo thẻ thì anh em cũng sẽ phải nghiên cứu rằng uh, trong uh, đội hình của Everton cũng như là đội hình MU thì cầu thủ nào hay ăn thẻ nhất đúng không và cầu thủ ấy có xuất hiện trong đội hình hay không để anh em chúng ta có thể đi vào những cái kèo thẻ và một uh, yếu tố nữa để quyết định cái kèo thẻ có thắng hay không đấy là vị trí trọng tài anh em nhá cũng khá là quan trọng đấy và tiếp theo đấy là cái kèo góc kèo góc đang là 10.5 uh, ờ, những ờ, trận đấu gần đây MU nổ khá là ít góc anh em ạ lý do vì sao mà từ đầu đến video đến bây giờ mình chỉ có nhận định về MU không có đả động quá nhiều đến Everton đó là uh, thứ nhất là Everton bây giờ đang là một thời điểm quá yếu anh em và mình đang nghĩ rằng là MU sẽ là đội bóng áp đặt cái lối chơi trong trận đấu này chứ không phải là đội chủ nhà Everton. Đó. Còn tất nhiên rồi, đây cũng chỉ là những cái nhận định cá nhân của mình thôi. Mình sẽ nốt cho anh em luôn nhá. Đó là cái kèo MU 0.25 này. Và anh em nào đồng máu thì anh em có thể theo mình, còn anh em nào ngược máu thì anh em có thể đánh ngược lại nhá. Và tất nhiên rồi, với những cái nhận định cũng như là những cái kiến thức về bóng đá của mình thì mình cũng tin chắc rằng tất cả những anh em ở trong nhóm cũng như là những anh em đã theo mình bao năm nay uh, anh em cũng đã biết rồi đúng không? Vào nhóm là anh em cũng hiểu vấn đề ngay. Rất dễ để anh em chúng ta có thể kiếm được một cái kèo thắng trong một trận cũng như là kể cả có là anh em có đi cái kèo nào thua thì chắc chắn rằng mình cũng sẽ có thể xoay kèo cho anh em để về hòa. Đấy. Đó là điều đó là trách nhiệm của mình khi mà anh em theo mình cũng như